Hi, xin chào các anh em, lại là mình Irene đây Và trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ giới thiệu cho các anh em về cơ chế đồng thuận blockchain cũng như là giải thích lý do tại sao cơ chế đồng thuận lại quan trọng đối với một blockchain Đồng thời ở cuối video thì Irene cũng sẽ đem đến một số những cái cơ chế đồng thuận mới hứa hẹn là sẽ đem lại làn gió mới cũng như là những cái cải tiến công nghệ vượt trội đặt nền tảng cho sự phát triển của công nghệ blockchain ở trong tương lai Ok, không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan về cơ chế đồng thuận blockchain nhé. Về bản chất thì blockchain vốn là một cơ sở dữ liệu phân tán phi tập trung có khả năng lưu trữ lại lịch sử hoạt động mà không cần phải có sự can thiệp của cơ quan tập trung. Vì vậy cho nên là để vận hành một cái blockchain thì sẽ cần phải có một cái cơ chế để đảm bảo việc vận hành các cái điểm xác thực hay là nốt diễn ra một cách đồng bộ, thống nhất với nhau và cơ chế đó thì gọi là cơ chế đồng thuận. Trong một thiết lập tập trung thì thường chỉ có một thực thể duy nhất có quyền cao nhất đối với toàn bộ hệ thống và trong đa phần trường hợp thì thực thể này sẽ có quyền thay đổi bất kỳ những cái vấn đề nào của hệ thống khi mà họ muốn. Không có một hệ thống quản trị phức tạp nào có thể đạt được sự đồng thuận số lượng lớn từ nhiều quản trị viên trong cả hệ thống. Tuy nhiên trong một thiết lập phi tập trung thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Làm như nào để chúng ta có thể làm việc trong cơ sở dữ liệu phân tán mà vẫn đạt được sự đồng thuận của nhiều cá thể khác nhau ở trong một thời gian ngắn? Giải quyết được bài toán đồng thuận từ những người xa lạ mà không cần phải tin tưởng nhau là một trong những ưu điểm lớn nhất của blockchain. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về cơ chế đồng thuận. Vậy thì cơ chế đồng thuận được áp dụng như thế nào vào crypto? Với tiền mã hóa thì số dư của người dùng sẽ được lưu lại ở trong cơ sở dữ liệu hay còn được gọi là một blockchain. Mọi người hay chính xác hơn là mọi nốt thì sẽ phải sao lưu một bản sao cơ sở dữ liệu giống hệt nhau, nếu không thì thông tin sẽ bị xung đột và từ đó thì mạng lưới blockchain sẽ bị sụp đổ. Satoshi Nakamoto, người phát minh ra Bitcoin thì đã đề xuất một cơ chế mang tên là Proof of Work để điều phối các cái hoạt động này. Trước khi tìm hiểu về cơ chế Proof of Work thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một số các đặc điểm chung của các cơ chế đồng thuận hiện nay nhé. Đặc điểm chung tiên quyết khi người dùng hay là trình xác thực muốn thêm vào một khối thì họ phải stack một cái giá trị nào đó. Việc stack một giá trị khiến cho trình xác thực có xu hướng là hành động trung thực hơn. Nếu họ gian lận thì họ sẽ mất những thứ mà họ đã stack. Những thứ mà có thể stack thì bao gồm là sức mạnh tính toán này, tiền mã hóa hay là thậm chí là danh tiếng của chính bản thân họ. Những cái đặc điểm chung trên thì dẫn đến một câu hỏi là tại sao người dùng lại mạo hiểm những cái nguồn lực của họ để tham gia vào những cái giao thức như thế này? Câu trả lời đó chính là những giao thức này đem lại cho họ những phần thưởng Phần thưởng này thì có thể bao gồm tiền mã hóa gốc được tạo ra từ chi phí mà các người dùng khác trả khi sử dụng tiền mã hóa hay là một tiền mã hóa mới được tạo ra từ giao thức hoặc là cả hai loại trên. Điều cuối cùng mà chúng ta cần ở một blockchain đó chính là sự minh bạch. Chúng ta cần có khả năng phát hiện ra khi mà ai đó đang gian lận ở trên blockchain. Lý tưởng nhất là họ sẽ phải tốn kém chi phí để sản xuất các chuỗi khối nhưng lại rất là rẻ để bất kỳ ai có thể xác thực được chúng. Điều này thì sẽ đảm bảo các chính xác thực được người dùng thường xuyên kiểm tra. Tiếp sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các cơ chế đồng thuận phổ biến hiện nay. Thứ nhất là Proof of Work hay là POW. Blockchain với cơ chế đồng thuận Proof of Work là một trong những cơ chế đồng thuận cổ điển nhất cũng như là nổi tiếng nhất hiện nay. Điều khiến cho cơ chế này trở nên nổi tiếng đó chính là tính trung thực cũng như là bảo mật của cơ chế này khá là cao và ổn định. Tiếp theo về cách vận hành của Proof of Work khi mà một người dùng blockchain muốn gửi token cho nhau thì hệ thống sẽ sử dụng một chiếc sổ cái có phân quyền để có thể chuyển một lượng giao dịch nhất định vào một block. Tuy nhiên sẽ cần phải đến bàn tay con người để tham gia vào công đoạn xác nhận các giao dịch và sắp xếp các block này. Trọng trách đặc biệt này thường được chúng ta biết đến với tên gọi là mining, đào khối hay là block. Còn với những người đảm nhiệm công việc ấy thì thường được gọi là các miner hay là thợ đào. Nguyên lý chính của quá trình này chính là một phương pháp toán học phức tạp và nhiệm vụ là tìm ra phương thức để giải quyết các cái vấn đề này càng nhanh gọn gọn càng tốt. Chính vì phải giải những cái bài toán phức tạp như vậy cho nên là thường trước đây khi nhắc đến các cơ chế đồng thuận thì những thợ đào sẽ phải dùng đến những cái cỗ máy uh, lớn với công suất, hiệu suất cao. Vì vậy cho nên trước đây khi nhắc đến cơ chế đồng thuận thì người ta sẽ thường liên tưởng đến những cái dàn châu đào lớn, uh, khổng lồ và tiêu tốn tiện năng khá là nhiều. Và thợ đào đầu tiên giải được bài toán được ờ, đồng thuận thì sẽ được phép thêm một block vào trong blockchain đổi lại thì nút mạng này sẽ nhận được phần thưởng là token ví dụ như ở mạng lưới của Bitcoin thì phần thưởng thì sẽ là BTC Vậy thì ưu điểm của cơ chế Proof of Work là gì? Thứ nhất, cơ chế Proof of Work thì giúp tránh được những cái đợt tấn công DDoS. Thứ hai thì cơ chế này khá là minh bạch và bảo mật cao. Thứ ba thì cơ chế Proof of Work giúp hạn chế tác động của một phần crypto nhỏ do thợ đào nắm giữ. Và cuối cùng thì cơ chế này thu hút được người dùng do có một một mạng lưới khá là ổn định và an toàn. Kế đến thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cái nhược điểm của cơ chế Proof of Work. Cơ chế Proof of Work thì khiến cho thợ đào sẽ phải bỏ ra một cái chi phí khá là lớn để có thể mua sắm những cái thiết bị vi máy tính hay là những cái thiết bị ngoại vi. Đồng thời là việc sử dụng những cái dàn máy tính khủng như này thì sẽ tiêu tốn khá là nhiều tiện năng cũng như là gây ảnh hưởng môi trường. Thứ hai thì cơ chế Proof of Work cũng sẽ có tính tập trung hơn là tính phi tập trung. Thứ ba thì cơ chế này sử dụng những cái thuật toán quá là phức tạp, không có tác dụng giáo dục hay là sử dụng trong đời sống hàng ngày cũng như là uh, không có tính nho ờ, sử dụng lâu dài và chỉ có tác dụng khi mà uh, kiểm tra các cái chuỗi khối. Và cuối cùng thì việc đào và tạo ra những cái chuỗi khối mới của cơ chế Proof of Work sẽ bị giảm đi khi mà phần thưởng không còn hấp dẫn với các thợ đào. Một số blockchain hiện nay ứng dụng cơ chế Proof of Work, đầu tiên là Bitcoin hay là BTC, thứ hai là cơ chế Ethereum Classic hay là ETC. Cơ chế đồng thuận thứ hai là Proof of Stake hay là POS Proof of Stake có thể hiểu là bằng chứng ký gửi hay là bằng chứng cổ phần. Đây là cơ chế đồng thuận mà các nốt sẽ phải stake uh, tức là gửi hay là giữ coin của mình ở trên blockchain để có thể xác nhận những cái giao dịch ở trên chuỗi khối. Proof of Stake thì được vận hành theo cơ chế là yêu cầu những người tham gia sẽ phải đóng góp một lượng coin nhất định để có thể xác nhận sự đồng thuận cho block. Khi xác nhận thành công thì có thể unlock cái phần thưởng của block sẽ xuất hiện, sau đó thì chia cho những người đã đóng góp. Mỗi người tham gia thì sẽ nhận theo mức mà họ đã đóng góp trước đó. Ví dụ như là góp 1.000 đô thì sẽ lãi 10% và nhận được 100 đô. Bất kỳ ai muốn tham gia vào quá trình đặt cổ phần này thì sẽ phải sở sở hữu một số lượng coin trong hệ thống blockchain. Sau khi staking, tức là đặt cược thành công thì số coin sẽ bị lock lại để có thể làm tài sản thế chấp cho mạng lưới. Những ưu điểm của cơ chế Proof of Stake bao gồm Thứ nhất là tiết kiệm chi phí hơn so với cơ chế Proof of Work Thứ hai là khả năng mở rộng cao Thứ ba là tiết kiệm năng lượng Và thứ tư là ít tác động đến môi trường Nhược điểm của Proof of Stake đó chính là tính bảo mật thì sẽ cần phải xem xét ở trong thời gian dài Tiếp theo thì hãy cùng tìm hiểu những blockchain đang ứng dụng cơ chế Proof of Stake vào thời điểm hiện tại năm 2022 thì đa phần các blockchain đang uh, tập trung phát triển theo cơ chế đồng thuận proof of stake điển hình như một số các cái blockchain nổi tiếng như là Ethereum này, Near, uh, Avalanche vân vân. Ngoài ra thì cơ chế Proof of Stake cũng có một số các cái biến thể như là Delegated Proof of Stake này hay là Nominated Proof of Stake, uh, Liquid Proof of Stake vân vân. Điều này thì cho thấy sự linh hoạt cũng như là khả năng mở rộng cao của cơ chế đồng thuận này. Thứ ba đó chính là Proof of History hay là POH. Tên gọi Proof of History thì nghe là khá giống với những cái cơ chế đồng thuận nổi tiếng như là Proof of Work hay là Proof of Stake cho nên là đa phần anh em thì sẽ nhầm đây là một cơ chế đồng thuận. Tuy nhiên, Proof of History là một công nghệ giúp uh, cải thiện thời gian giao dịch cũng như là những cái thứ tự giao dịch của mạng lưới Solana, đồng thời thì giải quyết vấn đề tham timestamp. Trên thực tế thì blockchain Solana hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa Proof of History và Proof of Stake Proof of History thì cho phép các validator node xác minh được giao dịch dựa trên việc staking soi. Proof of Stake thì cho phép các validator node xác minh giao dịch dựa trên số lượng soi đang staking. Proof of History thì cho phép các giao dịch đó được đánh dấu timestamp, từ đó cải thiện tốc độ của blockchain Solana. Tiếp theo thì Irene sẽ giải thích cho các anh em sơ qua và cách thức vận hành của uh, ờ, POF hay là Proof of History. Với Proof of History thì tất cả những cái sự kiện hay là giao dịch ở trên mạng Solana thì đều được hashing bằng việc sử dụng SHA256 hash function. Hàm này thì nhận một đầu vào và tạo ra một đầu ra duy nhất cực kỳ khó đoán Solana thì lấy đầu ra của một giao dịch và sử dụng nó làm đầu vào cho những lần hashing tiếp theo. Quá trình hashing này thì tạo ra một chuỗi giao dịch được mã hóa liên tục, tạo ra thứ tự giao dịch rõ ràng, có thể xác minh được. Bằng cách này thì mạng Solana có thể tin tưởng thứ tự của các giao dịch được tạo ra. Giờ đây thì các validator node sẽ chỉ cần thêm bổ sung các cái giao dịch vào một block mà không cần phải thêm timestamp thủ công như là Bitcoin. Ưu điểm của Proof of History đó chính là tốc độ giao dịch rất là nhanh và khả năng mở rộng cực kỳ cao. Còn nhược điểm của Proof of History đó chính là tính bảo mật chưa cao cũng như là uh, tính phi tập trung chưa được đề cao. Về các blockchain ứng dụng thì hiện nay chỉ có mạng lưới Solana sử dụng uh, Proof of History vào trong blockchain của họ. Cơ chế tiếp theo là Proof of Uniqueness và Proof of Existence. Proof of uniqueness thì có thể hiểu là bằng chứng cho sự duy nhất, còn proof of existence thì có thể hiểu là bằng chứng cho sự tồn tại. Với cơ chế này thì người dùng sẽ sử dụng mật mã sinh trắc học kết hợp với crypto để xác nhận tính duy nhất và sự tồn tại duy nhất. Điều này thì giúp cho mỗi cá thể trở thành một nốt ở trong mạng lưới của Human Node. Tiếp theo sẽ là cách thức vận hành của cơ chế Proof of Uniqueness và Proof of Existence. Để triển khai và vận hành một node trên mạng lưới của HumanNode có cơ chế Proof of Uniqueness bằng chứng cho sự duy nhất và Proof of Existence bằng chứng cho sự tồn tại thì các validator sẽ cần phải trải qua một quy trình xác thực sinh chắc học của từng cá nhân để chứng minh rằng họ tồn tại duy nhất ở trên mạng lưới này. Mỗi người chỉ có thể tạo và vận hành duy nhất một node và mỗi node này sẽ có một phiếu bầu ở trong hệ thống. Cơ chế đồng thuận POE và POU thì sẽ không quan tâm đến validator có hay không có bao nhiêu tiền, sống ở đâu, chủng tập gì, tín ngưỡng, giới tính, giai cấp địa vị xã hội, quốc tịch hay là ngoại hình ra làm sao. Tất cả những gì mà hệ thống quan tâm sẽ là validator có phải là một con người và là tồn tại duy nhất hay là không. Cũng vì cơ chế này là độc nhất cho nên là sẽ tạo ra sức mạnh nhờ sự phân phối đồng đều quyền lực ở trên hệ thống. Cơ chế này sẽ hiểu đơn giản là mỗi validator sẽ là một con người khác nhau. Bạn có một phiếu bầu, tôi có một phiếu bầu, chúng ta có quyền lực ngang nhau. Ngoài ra nếu bạn là một scammer mà bạn định scam dự án thì ờ, sinh chắc học của bạn sẽ bị lưu lại vào danh sách đen và trong trường hợp tệ nhất thì bạn sẽ không được quyền tham gia vào mạng lưới Human Note nữa. Ưu điểm của cơ chế này đó chính là đầu tiên thì cơ chế này có tổng chi phí khá là thấp. Thứ hai thì cơ chế này giúp tăng tính phi tập trung do là mỗi người dùng sẽ trở thành một nốt riêng. Thứ ba thì cơ chế này tương thích với EVM và cuối cùng thì cơ chế này sẽ giúp mở rộng những cái blockchain phi tập trung. Còn nhược điểm của Proof of Uniqueness và Proof of Existence đó chính là đây là một công nghệ khá là mới và chưa được nhiều người biết đến. Các blockchain ứng dụng Hiện nay, dự án Human Node là dự án nổi bật đang sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Uniqueness và Proof of Existence. Ngoài ra thì ở trên thị trường còn rất nhiều những cái cơ chế đồng thuận như là Proof of Authority này, Proof of Contribution hay là Proof of Reputation. Các anh em có thể tìm hiểu thêm về những cái cơ chế đồng thuận này ở trong các bài viết của coi68.com. Vừa rồi thì Irene đã giải thích cho các anh em về một số cơ chế đồng thuận blockchain phổ biến hiện nay. Nhìn chung thì các cơ chế đồng thuận là một phần không thể thiếu để có thể vận hành các blockchain. Đồng thời thì các cơ chế đồng thuận này cũng sẽ còn phát triển và mở rộng hơn trong tương lai. Cho nên là các anh em hãy lưu ý tìm hiểu thêm để có thể đầu tư vào những dự án phù hợp nhé. Lưu ý là đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và nếu như anh em thích thì hãy like, share và subscribe cho Coi 68 TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.